kính thưa toàn thể các đồng chí hiện nghị quyết của ban liên đảng hội uh, ban liên đảng lâm thời hội đồng ngũ ngày 1 tháng 9 năm 1982 huyện nhân đế họp tại xuân hương ngày 26 ngày 25 tháng 6 năm 2002 à 22 được trong nguyện vọng đông đảo của anh em đồng ngũ đồng chí đồng đội và tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhân dịp uh, ngày nhập ngũ 11 tháng 9 năm 1982 11 tháng 9 năm 2022 đây là nhu cầu cần thiết của tất cả các anh em đồng chí đồng đội ban liên lạc quân đội hội đồng ngũ 11 tháng 9 năm 1982 huyện Yên Thế thành lập nhóm Zalo và kết bạn đối phương trong huyện được đông đảo mọi thành viên đồng tình hưởng ứng và đề nghị tổ chức họp mặt ban liên lạc trong đời tự dưng là chúng tôi đã kịp thời họp và phân công làm tốt công tác nhiệm vụ chuẩn bị và hôm nay tại nhà hàng chính bạc thị trấn cổ trương huyện yên thế tỉnh bắc giang hội đồng ngũ như thế 11 tháng 9 năm 1982 chính thức ra mắt và thành lập hội nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ 11 tháng 9 năm 1982, hội 11 tháng 9 năm 2022 đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. À, kính thưa các đồng chí, để dự buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Quyền, chủ tịch hội cựu chiến binh huyện nhân thể đã về dự hội nghị xin đại biểu chúng ta trong một tràng pháo tay thành phần không thể thiếu được và ban à, không thể thiếu được đó là sự có mặt hơn 80 đồng chí hội viên hội đồng ngũ trên 16 tri hội đến nay là có chi đoàn mua chi hội đã là 17 đã tốt nghiệp hội đồng ngũ tháng chín năm chín năm bạn cầu thủ đề nghị chúng ta cho một tràng tay và xin thông à, báo với các đồng để các đồng chí nói được thì à, cái học điều của chúng ta là cái ban nhạc tạm thời để chúng tôi à, à qua họp là không nhất là một đồng chí thuận hai đồng chí hiển ba đồng chí khoa bốn đồng chí đăng năm đồng chí võ ờ, sáu đồng chí phúc thì báo chí là ban nhạc đồng thời chúng ta đã họp lại cái để là thống nhất ngày tổ chức thì hiện nay thì đồng chí là còn phạm công kỳ là đồng chí là học riêng ờ, và tất hiệp thì đồng ờ, chí đã có bảo chứ và đồng chí là đồng chí là chưa tham gia xin báo đồng chí là đọc danh sách của đồng chí nhưng mà chưa tham gia thì ờ, xin để đồng chí để đồng chí nắm được thì hiện nay là có 11 triệu 17 triệu thế và chúng tôi xin thông qua chương trình và kỷ niệm như sau một là đóng tiếp là điều bảy giờ bảy giờ ba mươi năm ta làm xong văn lệ chào mừng trong khi đang thực hiện ổn định tuyên bố tự do trong khi ta thực hiện và báo cáo đến ban kỷ niệm của ông chí là và ờ, kỷ niệm năm ngày nhập ngũ đồng chí là đồng chí ờ, đây là cho ban liên lạc đồng chí cần phải đăng báo cáo về tuyên truyền về chế độ chính sách thi đua khen thưởng của giúp chính phủ cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ từ chín giờ tám mươi đến chín giờ bốn mươi năm đồng chí cần phải đăng đồng chí à, Nguyễn Văn Thông đồng chí à, Nguyễn Xuân Bình đồng chí à, Nguyễn Văn An Nguyễn Giỏi và một số đồng chí khác vâng, mời có nghĩa là lãnh đạo huyện thay mặt lãnh đạo phát biểu tại hội nhằm và thông qua